với từ địa phương thực sự đó là một mảng phong phú bởi vì nếu mà chúng mình không biết những từ này đôi khi đến những vùng miền khác còn có thể nhầm đấy chúng mình cùng tìm hiểu sự phong phú của tiếng việt thông qua từ địa phương của các vùng miền trước hết chúng ta sẽ đến với bài tập số 1 bài số 1 yêu cầu các con chọn và sắp xếp những từ ngữ sau vào bảng phân loại những từ mà cho các con là bố, ba, mẹ, má, khóm, củ sắn, anh cả, anh hai, quả, trái, củ mì, ngan, hoa, bông, dứa, thơm, vịt xiêm, lạc, đậu phộng, bánh đa, bánh tráng. Đây là cụm từ mà có lẽ con đã nhận ra ở vùng miền của mình. Còn nhiệm vụ của con là cần phải chia ra đâu là từ dùng ở miền Bắc, đâu là từ dùng ở miền Nam. Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Từ thứ nhất, từ bố phổ biến khi dùng ở miền Bắc. Còn ở miền Nam thì ta hay gọi là ba. Tương tự như vậy, người miền Bắc thường gọi người sinh ra mình là mẹ, còn người miền Nam thì lại gọi là má. Hay từ khóm là từ của người miền Nam. Từ khóm này thực chất là nói đến quả dứa đấy con ạ. Củ sắn. Người miền Bắc gọi là củ sắn. Hoặc là từ anh cả là người anh lớn trong gia đình, là con trai đầu tiên. Nhưng người miền Nam thì gọi là anh thứ hai, anh hai. Từ quả là cách gọi của người miền Bắc, còn người miền Nam thì lại gọi là trái cơ. Hay từ